chào tất cả anh em nha thì uh, cái video này thì em làm riêng cho những anh em nào mà đang ờ, chơi bài anh em đang thua anh em đang muốn kiếm một cái dụng cụ một cái bộ đồ chơi gì đó về anh em gỡ thì ờ, anh em cố gắng theo dõi hết cái video để anh em lựa chọn cho mình một cái sản phẩm một cái bộ đồ chơi cho nó ok nhất thì ở trước mặt anh em đây là hai cái điện thoại iPhone mẫu này là mẫu iPhone 11 Pro Max đây mẫu mã đây đây là dòng máy đánh bài mới nhất năm 2022 này Chơi đẳng cấp nhất Còn đây là cái mẫu mới về ngày hôm qua Mẫu iPhone 13 Pro Max Đây, hai mẫu thì nó cũng tương tự như nhau thôi Nhưng mà con này theo như ờ, em cảm nhận em thấy thì con này nó sẽ đẹp hơn cạnh vuông luôn nha Mẫu mã thì chơi rất là ok Nó nhái giống thật 100% so với cái điện thoại anh em mua ngoài thị trường anh em xài Thì ờ, khi mà mua con máy này về cái thứ nhất là mẫu mã nó đẹp anh em chơi nó sẽ kín đáo hơn và nó sẽ an toàn hơn đây mẫu mã nè xài được tất cả các chức năng mà điện thoại bình thường anh em xài lên mạng coi phim nghe nhạc bình thường và kể cả chức năng nghe gọi vẫn hoạt động bình thường luôn nha còn khi mà mua cái máy về anh em sử dụng vào cái mục đích mà chơi bài thì anh em có thể chơi bịp được hầu như tất cả các môn bài lá ở Việt Nam bài nào cũng có thì ở cái phần trò chơi mà để cho mình đánh nè thì anh em thấy có thể thấy ở đây có phần ba cây ba cây thì nó sẽ có bài liên bài cào và bài ba lá miền Bắc còn ở phần 13 lá thì nó sẽ gồm có bài binh Ấn Độ binh ờ, uh, lá nè binh 13 lá nè binh sập xám sập xám ăn chi và sập xám ăn cây và cả kể cả tiếng lên cũng có luôn và xì dách cũng có luôn nha ở phần ờ, uh, 6 lá thì nó có bài binh Ấn Độ nè xì dách nè bài bủ nhiều rất là nhiều còn ờ, ở cái video này thì em sẽ test riêng cho những anh em nào mà đang chơi bài cào rồi em sẽ test từng phần cho mấy anh coi mấy anh em tham khảo còn những cái bài khác thì mình đánh nó cũng tương tự như vậy thôi còn thời gian nó không có nhiều cho nên ở mỗi một cái video thì anh em sẽ test một cái loại bài cho anh em coi cho nó kỹ hơn đây chỉnh máy xong hết nè mình thoát ra ngoài luôn cho cái máy này nó hoạt động như bình thường đây rồi mình tắt đen nó đi mình đặt máy ra đây thì à, xào bài lên bộ bài thì nó giống thật với bộ bài chợ 100% nha đây mình trẻ bài nói chung là anh em làm gì anh em làm xào xong chỉ cần đặt ra đây kinh bài nè máy báo 4 nè thì à, đây là cái mã chơi báo một nhà lớn nhất trước khi chia bài nó sẽ báo cho mình biết cái tụ nào có điểm lớn nhất là nó đọc lên chẳng hạn như em đang chơi 4 tụ thì máy nó sẽ báo số 4 là em bán cái đầu đi về là lấy tụ số 4 nè chia ra thử coi có đúng không nè đây 5 điểm cái này là bài cào nha nhưng mà em dám khẳng định 100% là cái 5 điểm này vẫn lớn hơn so với những tụ bài này 4 điểm nè 7 điểm nè bù cái trường hợp này sai là do đâu thì do mình chỉnh máy đây sai là do một số anh em bị ở cái phần này thì em chỉ luôn dạ. để anh em lưu ý sai khi mà máy nó báo nhưng mà bị chia ra kết quả bị sai là do mình chỉnh nè anh em có thấy không ở đây máy nó chỉnh là 5 người chơi mà vừa rồi chỉ có 4 tụ thì chắc chắn 100% sẽ bị sai đây bây giờ chia lại nè còn cái tốc độ đọc bài của máy này thì anh em cứ yên tâm hạ bài xuống là nó đọc không cần phải đợi nha đây xào bài xong nè hạ xuống nè nó đọc rất là nhanh nha đây đặt xuống nè đặt xuống nè đó đặt đây nó cũng báo nè đặt qua bên đây nó cũng báo nè đó đặt xa ra ngoài này nó cũng báo nè đó kinh ra nó cũng báo nè ba nè chia thử 5 tụ nè 1 2 3 máy này thì báo chưa tới nửa giây 8 điểm đây những tụ bài này đều nhỏ hơn 8 điểm đó thấy chưa chuẩn 100 phần trăm rồi tiếp theo test cái mã tiếp theo là cái mã báo hai nhà lớn thì trước khi chia nó cũng báo tương tự như vậy thôi mà nó báo cho anh em biết tới hai nhà lớn tức là báo nhà lớn nhất với lại nhà lớn nhì đặt xuống nào năm bốn một hai ba bốn năm năm lớn nhất nè bốn lớn nhì nè không biết bao nhiêu điểm nhưng mà bài mình sẽ lớn hơn bài người ta 6 điểm 5 điểm nè còn những tụ bài này chỉ 5 điểm đổ lọt 3 điểm 3 điểm và bù thì cái máy này nó gồm có hai cục pin nha hai cục pin này anh em đánh tầm khoảng 6 tiếng thì nó mới hết hai cục nè trong máy một cục ở ngoài xe cua một cục và khi mà vô sòng chơi thì những cái âm thanh mà anh em vừa nghe thì nó sẽ kết nối nó báo lên cái tai nghe bluetooth này để mình nghe được còn cái tai nghe này thì nó rất là nhỏ nha nó chỉ bằng cái ờ, đây so sánh với ngón tay út là anh em biết nè rất là nhỏ khi mà mình đi chơi thì mình nhét sâu vô trong lỗ tai thì cái trường hợp người ta thấy là không bao giờ xảy ra cho nên cái vấn đề kính đáo thì anh em cứ yên tâm rồi tiếp theo là cái mã chơi ờ, thứ ba để làm cái bài cào em sẽ chỉ hết tất cả những cái chức năng mà máy nó hỗ trợ cho anh em cùng biết để anh em áp dụng sao cho nó hiệu quả anh em mua máy là một phần còn anh em xài nó có hiệu quả hay không là một phần anh em xài máy thì anh em phải hiểu hết chức năng của máy nó báo cho anh em những cái gì và cái cách mình áp dụng vô từng cái sòng chơi nó khác nhau chứ không phải đi đâu anh em cũng đánh một kiểu như vậy là nó rất dễ bị bể và cái thứ hai là mình đánh sẽ không trôi đây máy báo vốn đây là chức năng bỏ lá để cái lớn đối với những nơi mà nó cho bỏ lá như thế này trước khi chia đó mình xả ra bốn lá máy nó báo một thì anh em xả đi một báo hai thì xả đi hai đó mình chia ra năm tụ bài nè thì bài của mình chắc chắn là bài lớn nhất không cần biết bao nhiêu điểm nhưng mà vẫn là bài lớn nhất 9 điểm nè bài cào mà 9 điểm thì coi như là ăn hết rồi khỏi cần coi những tụ bài này rồi cái chức năng thứ tư mà máy hỗ trợ là cái chức năng này đánh nó hơi khó so với lại anh em những anh em mà mới chơi nhưng mà chức năng này rất là hiệu quả mình chơi nó sẽ kín hơn và áp dụng chơi ở những cái sòng khó nó không cho bán cái không cho bỏ lá anh em vẫn có thể chơi được đây là cái chế độ chơi lời lỗ trước khi chia bài máy nó sẽ báo cho anh em biết ván bài anh em sắp chia ra lời hay lỗ nếu mà trường hợp bỏ xuống nè người ta kinh bài ra nè người ta kinh bài ra nha đó máy báo lỗ nè như ván này chia ra nè là lỗ thì bắt buộc mình phải cầm lên mình xào lại bỏ xuống cho người ta kinh tiếp nè bỏ xuống kinh ra tiếp nè đây bỏ xuống là lời nè lời thì mình chia lỗ thì mình xào lại đó cũng là một cái lợi thế để anh em chơi ở những cái sòng khó đây, bài 7 điểm nè mình không cần biết lời nhiều hay ít chỉ cần lời là mình chia còn cái cách chơi cụ thể thì anh em cứ lên trên này anh em mua hàng thì anh em cứ lên tận nhà em coi hàng test hàng cảm thấy cái sản phẩm nó ok thì anh em lấy về sử dụng còn không thì cứ lên đây tham khảo thì à, những anh em nào mà mua đồ nhiều hoặc là chơi lâu năm rồi anh em xài những cái thiết bị này nhiều thì anh em cũng biết em rồi em tên Phi ở bến xe miền Đông Sài Gòn ngay cổng số 5 thì cứ lên tới bến xe miền Đông alo em cho người ra đón thì vô nhà thì test hàng thoải mái bên em là bán là cho anh em kiểm tra hàng test hàng thử hàng trước khi trả tiền cảm thấy ok thì lấy không thì thôi đi về anh em không phải mất bất cứ một ngàn phí tiền cà phê cũng như là tiền test máy này kia đối với ờ, những anh em nào mà không biết cho nên anh em không cần phải ngại khi mà đi test hàng cứ lên thoải mái cảm thấy ưng thì lấy không ưng thì về còn ở xa thì cứ cho em địa chỉ em sẽ gửi hàng giao hàng về tận nhà cho anh em thì uh, video này là test cho anh em coi con máy iPhone 13 mới về đánh được tất cả các loại bài anh em nào cần mua hàng thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại này 09097044 thì uh, ở xa thì cứ cho địa chỉ em sẽ giao hàng ship hàng về tận nhà nha thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình